Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh youtube Bonsai Handmade Và như ở cái video tuần trước mình đã hướng dẫn với các bạn là cách để mà sâu những cái hạt lá pha lê hạt hạt pha lê để tạo thành một cái chiếc lá như thế này Với những bạn nào à, chưa xem thì có thể là vào lại cái kênh của mình và tìm lại cái video có tiêu đề là cách tạo hạt à, tạo lá từ những à, hạt vali Đấy, tại video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn tiếp về à, cách vặn từ những chiếc lá này vào thành những cái cành lớn hơn và tạo nên một cái cây mini có kích thước nhỏ kích thước như một cái cây ờ, với cái chiều dài dây mình làm sẵn như thế này thì sau khi hoàn thiện nó sẽ được một cái cây nó cao tầm khoảng độ 15 20 cm. Ờ, đây là những cái lá mà sau khi ờ, mình đã đã vặn tạo và sau khi đã kết thúc cái cái cái cái uh, quá trình là vặn ba lá vào với nhau như ở cái video trước mình đã làm và bây giờ mình sẽ bắt đầu vào ờ, cái công đoạn là vặn những cái chiếc lá này lại để tạo thành một cái cây có kích thước uh, tổng khoảng độ 15 cm trước tiên là ta sẽ ta sẽ ờ, làm từ ờ, chuẩn bị sẵn từ từ phần ngọn cây trở xuống ở phần ngọn cây uh, như cách làm của mình thì thông thường cũng đều là ba ba ba ba và ở đây là ba lá sau đó ba lá này vặn lại vặn lại với nhau tạo để tạo nên cái cái ngọn trên cùng riêng cái ngọn này thì lại có một cái cách vặn à, nó hơi khác một chút cho nên là mình đã phải hướng dẫn riêng bình thường ở những cái cái cái phần cành thì khoảng cách của nó sẽ là dài tầm như thế này đây là khoảng cách của của phần cành thế nhưng mà riêng ở phần ngọn riêng ở cái phần ngọn cao nhất thì cái khoảng cách của nó sẽ lại ngắn đi chúng ta sẽ làm thật ngắn lại để mà khi ờ, khi hoàn thiện xòe cành ra thì những cái phần phần phần nhánh này ví dụ nếu như ta không không làm ngắn lại thì khi khi lên một cái ngọn nó sẽ xòe ra như thế này và ta nhìn từ trên xuống nó quá là thưa thì nó sẽ không được đẹp nữa chính vì thế cho nên là ta cần phải làm cho nó ngắn lại khoảng cách uh, của cái ngọn khoảng cách cái cái phần uh, phần nhánh của cái ngọn này thì nó sẽ ngắn hơn rất là nhiều nó chỉ vào tầm khoảng độ 1 cm như vậy các bạn lại khoảng một vòng để cho nó chắc chắc hai cái cái cái cành này ừ, với nhau và sau đó ta đặt tiếp thành thứ ba cũng với cái khoảng cách tương tự 1 cm là tính từ cái cái lá thứ ba cho đến cái phần à, thân cành vặn tiếp cũng khoảng một vòng như vậy là nó đã được một cái cái phần ngọn chắc rồi à, xin lỗi cái phần này sẽ vặn dài hơn một chút để bắt đầu là vào những cành tiếp theo khoảng một cm này ta để chờ riêng ra nhé và đây là ở những cái à, cái phần cành đây là mình đã vặn trước chuẩn bị sẵn sau cái sau sau à, sau khi à, vặn cả một loạt như như vậy thì bắt đầu đến cái bước tiếp theo cái phần này thì ở video trước mình cũng đã hướng dẫn rồi cho nên là ở đây mình lại chuẩn bị trước nhưng mà mình vẫn nói lại một chút cái khoảng cách cái khoảng cách từ cái lá thứ ba cho đến cái phần thân cành của những các cành này cành nào cũng sẽ là như vậy cái khoảng cách của cái phần này nó sẽ nó sẽ là tầm khoảng độ 2 cm từ cái lá thứ ba đến phần uh, phần cành đó khoảng này là 2 cm, uh, cm hoặc cũng có thể nhỉnh dài hơn một chút cũng được nhưng các bạn nhớ là uh, duy trì đều cái khoảng cách nó đều như nhau đều đều tầm khoảng đó nếu như dài hơn thì tất cả là là dài hơn nếu như ngắn hơn thì tất cả nên là để ngắn hơn để khi mà ta nắn chỉnh thì nó nó sẽ có những cái khoảng cách đều nhau mình vặn thì sẽ ờ, nắn chỉnh nó sẽ không có cảm giác cái nào là dày quá cái nào là thưa quá khi mà nó đều nhau cùng một lượt thì sẽ đẹp hơn có phần này khoảng cách này là khoảng 2 cm và khoảng này nó sẽ là 1 cm vẫn trở ra tầm khoảng 2 cm đây tiếp tục vào phần ngọn cái khoảng cách của cái cành thứ ba vào đến cái thân vào đến phần ngọn khoảng cách này mà mình để tổng khoảng độ 4 cm vặn lấy khoảng một vòng tiếp tục đặt đến nhánh thứ hai khoảng cách cũng là tương tự và một vòng cành thứ ba cành thứ tư các bạn nhớ là những cái cái dây đồng ở phía sau này những cái phần mà phần để chờ này là ta không ta không ta không nắm chặt lại thành một một cụm như thế này mà luôn luôn luôn luôn là để xòe chúng ra để các dây nó không vặn vào nhau xòe chúng ra và khi khi vặn là cái đầu ngón tay cái này cái đầu ngón tay cái này sẽ tì cái cái dây mới thì sát vào cái dây mới này để làm sao cho cái dây mới này nó sẽ nằm trong nằm bên trong các dây cũ khi bạn vào Đó. bình thường đáng nhẽ cái dây mới này đặt vào sau khi vặn vào nếu như nếu như các bạn trụm hết lại như thế này thì cái dây mới này nó sẽ nằm ở bên ngoài và điều đó sẽ rất là bất lợi à, là khi sau này khi hoàn thiện nó dễ bị bung ra thế còn như thế này thì không thể bung được nữa bởi vì ờ, những cái dây ờ, cái dây trước nó đã giữ chặt lấy rồi và thường thì ờ, mình vẫn làm một cái cây là cứ một ngọn thì sẽ có bốn cái cái cái cành nhánh xung quanh để mà cộng ờ, khi cộng tổng lại thì tất cả người ta sẽ tính ra được là 5 cành hoặc 5 nhánh hoặc 5 tay 5 chi đấy là ở những cây trực mà cái ngọn này thì ngọn nào cũng là ngọn trực cả thì uh, cái số năm này ở trong cái lĩnh vực về phong thủy thì uh, nhất là cái cách tính là sinh lão bệnh tử thì cái số năm này nó lại là ở cái số sinh thì nó lại là một cái con số rất là đẹp ở trong cái cái cái phong thủy về cách về tính số chơi số thì ờ, mình thường là chọn số này tránh cái con số 4 ra tuyệt đối tránh số 4 dù là bất cứ ở cái dạng cây nào thì ta nên tránh số 4 vì cái điều này là nhiều người họ họ kiêng như vậy là ở đây là mình tạm thời tạm thời xong được cái phần à, xong được cái phần vào thân ở, ở ngọn các bạn thấy những cái đường à, nếp vặn này khi uh, các cái dây nó đan vào nhau thì nó được một cái, cái, cái, cái phần thân rất là chắc như thế này thế còn thế còn nếu như mà ta cứ tụm trụm lại như này vặn lại như này thì à, à, khi mà mình đặt cái dây đặt cái dây tiếp theo vào như vậy thì cái dây này nó lại nằm ngoài cùng rồi nó nằm ngoài cùng và nó không không có một cái gì giữ lấy nó thì lúc đấy là cái cái những cái dây sau này rất là yếu chỉ cần chạm vào cái là nó bật ra hết thì đấy là cái điều không nên và ta cần phải tránh ờ, sau khi vào đến bốn cảnh rồi thì bây giờ chắc chắn là để mà vào nếu như mà có nhu cầu làm tiếp thì nó sẽ cần là một cái cái những cái cành khác ở bên dưới nó là to hơn đấy, hoặc là cũng có thể là uh, làm tiếp bốn nhánh bốn nhánh khác tức là sẽ có một là năm hai là chín năm hoặc chín thì đều nó sẽ đều rơi vào cái cái cái cái bước gọi là bước sinh thì cái đấy là là có thể chơi được đấy, 5 hoặc 9 thì uh, nếu như mà là 9 thì ờ, bốn uh, cành bên dưới cũng uh, nếu 9 là 9 nhánh bằng nhau đấy thì bốn uh, cái nhánh bên dưới mình sẽ để dài hơn ví dụ như ở đây đang là 4 cm thì vào những cái cái nhánh dưới thì nó sẽ vào tầm khoảng độ 6 7 cm để mà những cái cành này nó sẽ sẽ đua ra dài hơn đua đua phần dưới nó dài hơn thì sẽ được một cái cái tán đẹp thế còn ở đây thì mình uh, sẽ làm là có bốn bốn nhánh ở xung quanh và một nhánh đỉnh như vậy thì ờ, ở đây đã có đủ là năm năm nhánh rồi năm nhánh rồi thì mình sẽ dừng lại ở cái cái nhánh nhỏ và tiếp theo là đến bốn nhánh to hơn ở bốn ờ, bốn cái nhánh to hơn này thì mỗi nhánh cũng đều là có có ba những cái nhánh nhỏ này cách vặn thì cũng tương tự tương tự như những cái ờ, phần trước mình đã hướng dẫn đặt là hai dây chéo nhau tính chia đều khoảng cách từ ờ, từ cái nhánh nhánh nhỏ thứ ba này về đến cành hai cái cái dây này hai khoảng cách này nó bằng nhau và mình chọn cái khoảng cách này là khoảng 4 phân ví dụ như ở cái phần ngọn thì ờ, ở cái khoảng này mình chia nó rất là ngắn nó chỉ ờ, khoảng một phân thôi hoặc là không thậm chí không đến một phân thế nhưng mà ở phần những cái cành à, cành bên dưới này thì cái khoảng cách đấy nó dài hơn ví dụ như ở đây nó cũng khoảng hai phân tiếp tục đến cành thứ ba các bạn nhớ là phải chiêu chia cái khoảng này nó đều nhau thì về sau mình hoàn thiện sẽ đẹp mắt hơn cũng vẫn là đặt ở bên trong và hai cái dây này vẫn tách biệt với nhau hoàn toàn không hề không hề, hề xoắn vào với nhau bạn lại Hi, ba cái cái cách làm này thì vặn dây rất là chặt thế nhưng mà nếu như mà làm với số lượng nhiều và nhất là với những các bạn mà mới mới mới học làm thì đầu ngón tay cái này sẽ khá là mỏi bởi vì phải tì nhiều và nhất là cái phần móng tay này thì chẳng bao giờ thì nào đẹp được cho nên bạn nào mà uh, có có có ý tưởng mà chơi móng tay thì sẽ không thể làm được còn đã xác định đam mê với cái uh, cái, cái cái cây bonsai handmade thì phải chấp nhận vậy là mình đã có được bốn cảnh nhỏ bây giờ là bước tiếp theo là vặn bốn cành này vào với cái à, cái phần ngọn mà vừa nãy mình đã, đã chuẩn bị đây là cái cành ngọn và đây là những cái à, cành à, vừa nãy mình vừa rồi mình vặn vẫn là đặt vào bên trong dàn đều à, dây này ra cho nó rộng bản để đặt được cái dây này vào bên trong khoảng cách khoảng cách từ cái cái nhanh thứ ba vào đến phần thân này lúc này nó sẽ là rộng hơn một chút nó là tầm khoảng độ như ở đây là khoảng 6 phân vặn lại một vòng và lại đặt tiếp cách làm thân này thì à, dây nó vẫn còn tương đối là mịn sau khi hoàn thiện dây nó tương đối là mịn và các cái dây này nó vặn chặt vào nhau ngoài ra thì còn có một cái à, cách làm khác là bó bó chặt bó chặt bằng vải hoặc là dây nhựa rút hoặc là uh, cái cái uh, cái băng trắng bó chặt bó chặt ở bên ngoài và sau đó là vặn thì thì lúc đấy những cái cái nếp vặn này nó lại không không không xoắn vào nhau mà nó nó nó tạo thành những cái vòng như những cái dây cáp thì cái cái cách làm đó thì về sau này mình sẽ có có video hướng dẫn nó lại là một cách làm khác thứ tư à, từ cái cành thứ tư này xuống khoảng hai phân thì ta vặn cố gắng vặn thật chặt để cho nó giữ giữ giữ chắc những cái cái cái cái cái cành lại thế còn từ ờ, sau khoảng hai phân này thì ta lại vặn nới lỏng tay ra một chút để làm gì để uh, nếu như ta càng càng vặn siết chặt thì cái các cái dây đồng này nó nó nó thít lại với nhau thì có cảm giác là cái phần thân này khá là nhỏ sẽ nhỏ thế còn nếu như mà ta vặn lỏng tay thì những cái dây đồng này nó nó không không không siết chặt vào nhau thì sẽ được những cái cái cái thân nó cảm giác nó lớn hơn chút hoặc là nhìn nó có cái nét là uyển chuyển nghệ thuật hơn giả sử cái thân như vậy à, cái phần cái phần bên dưới này nó sẽ có rất nhiều những cái đầu dây đồng à, thừa ra như này cái phần này tạm thời ta đừng quan tâm đến nó gọn. người sau đến khi bắt đầu à, vào thân à, vào những cái cái cái cái cây này vào chậu hoặc là vào lũa thì sẽ sẽ có cách là che giấu nó đi cái cái đấy thì mình cũng sẽ sau sau khi hoàn thiện cái video này thì mình sẽ tiếp tục làm cái video hướng dẫn các bạn phần đó đấy, còn ở đây là về cơ bản là mình đã tạo à, vặn xong vặn xong cái phần cành vào để thành một cái cái cái thân thế còn uh, sau đó sau ờ, sau sau sau này đến khi hoàn thiện ra thì ta sẽ được một cái thân cây nó như vậy um, cái này về sau thì mình cũng sẽ có hướng dẫn nhưng mà nhân tiện ở mình sẽ nói luôn là chúng ta nên lưu ý cái cành ra nó phải luôn ở cái cái chỗ cong ra cong ra cái đường cong này thì đây là phần phần bên ngoài ở đây là phần bên trong này thì những cái cành này luôn phải ra ở phía ở phía ra này tức là ở ờ, ví dụ như ở con người cũng vậy phần bụng thì không có xương phần lưng thì có xương các cái xương này nó đâm ra từ phần lưng cơ chứ không không không không có phần bụng thì cây cũng vậy ra từ từ lưng từ xương đấy ờ, toàn bộ là phần cong ra đây là chị ờ, cảnh thứ nhất cảnh thứ hai cảnh thứ hai cái hướng của cây nó là đang đang vặn theo chiều bên này thì cảnh thứ hai của nó tiếp theo sẽ là ở đây và lúc này ta cũng phải nắn chỉnh lại cái phần à, phần cành à, phần phần phần thân để cho được đúng cái cành thứ hai là ra được ở một cái điểm cong cành thứ ba đó cũng đúng vào khoảng cong ra cành thứ tư vậy là chia được à, bốn cảnh bốn hướng và điều à, chú ý nữa đó là cái vị trí gia cảnh à, khi khi hoàn thiện ta sẽ luôn phải để ý chỉnh làm sao để cho uh, cái chi đầu tiên này nó sẽ phải hoặc là bên trái hoặc là bên phải hoặc là phía đằng sau cái chi đầu tiên này không được phép không bao giờ được phép là ở ở, ở phía uh, quay mặt về về uh, phía hướng chơi chính bởi vì um, thực ra chơi cây ờ, bonsai nó cũng là một nghệ thuật nó mọi cái nét uyển chuyển hay là những cái gia cảnh gia thế của nó nó đều đều một phần nào đấy mô phỏng về cái à, cái cuộc sống cái con người thực tế cái cành mỗi cái cành này thì người ta gọi là một cái chi hoặc là một cái tay thế, thế khi mà giả sử bây giờ mình nói chuyện với một ai đó mà cái tay của họ lại chỉ về phía mặt mình cái cái cái, tay đầu cái chỉ đầu tiên này họ vừa nói chuyện và họ chỉ vào mặt mình thì cái cái cái nếu như mình là người mà bị như vậy thì tất nhiên là cái cái cảm giác cái cảm ờ, cảm xúc nó nó cảm giác như là bị xúc phạm gì đó nó không không được thoải mái thì ở trong cây cũng vậy và với những người mà chơi cây lâu năm mà để những cái cành như vậy thì họ họ gọi cái cành này gọi là cành bất kính thì họ sẽ cắt bỏ họ loại bỏ cho nên là à, để à, để đẹp thì những cái cành này cái chi đầu tiên này luôn là ở phía bên trái hoặc ở phía bên phải ít khi họ để ở phía đằng sau này mà một trong hai bên và sau đó sẽ ra những cảnh tiếp thì ở đây là phía bên tay trái 1 2 3 4 và chi thứ nhất Đấy, như mình vừa chỉ này 1 2 3 4 tức là chạy theo vòng xoắn đi lên này cành 1 này cành 2 này cành 3 này cành 4 này thì uh, chi 1 đối chi 3 chi 2 đối với chi 4 và để lên được cái chi 5 là ngọn này và trên đỉnh ờ, vậy là cái video này trong khoảng thời gian hơn 20 phút vừa qua thì mình cũng đã hướng dẫn được với các bạn là cái cách uh, vặn những cái cành lá nhỏ vào tạo thành những cành lớn và và và chia cành uh, và vào cành từ ờ, từ phần ngọn trở xuống để tạo nên một cái cây mini cái cây này sau khi hoàn thiện xong nó sẽ có cái kích thước cao tầm khoảng đúng 20 cm thế còn à, về cách hoàn thiện thì à, mình sẽ tiếp tục đăng tải những cái video sau và video này à, tạm thời mình xin được phép tạm dừng tại đây xin chào và hẹn gặp lại